tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thi Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại hải thủy, ngày quý hợi, tức can chi tương đồng thuộc thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, đại hải thủy, kỵ tuổi, đinh tỵ, ất tỵ, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy.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 như sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao tam hợp tốt mọi việc sao mậu thương tốt về cầu tài lộc khai trương mở kho sao ngũ hợp tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao huyền vũ kỵ về an táng sao lôi công sao đối với xây dựng nhà cửa sao cô thần sao đối với cưới hỏi sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ hai, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần mới cho thấy cục diện ngủ hành tam hội nâng đỡ, nên người tuổi Tý được yên ổn, không phải bận tâm vì mớ công việc trong tuần vừa qua còn sót lại. Đã có người gánh việc thay bạn, đó có thể là một người lớn tuổi. Ngày này dù vướng vào rắc rối gì cũng có thể giải quyết được. Cục diện hai hành thủy tương hòa, giúp tuổi Tý có ngày bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Bạn biết cách cân bằng mọi mối quan hệ từ trong nhà ra xã hội, là con người hiền lành, chính trực nên ai cũng quý mến bạn, nhiều người sẽ nhận được lời mời đi ăn cho hôm nay. Ngày đầu tuần mới, may mắn có được thực thần trợ mệnh, đem lại lộc lá, tin vui cho túi tiền của người tuổi Tý. Bạn sắp nhận được một khoản tiền từ người từng nợ bạn hoặc một khoản tiền rủng rỉnh từ công việc. Có người ở xa sắp về thăm nhà tặng quà cho tuổi này. Câu quyết cho các tuổi Tý tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim dĩ hòa vi quý để đời luôn vui tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy bạn sẽ cảm thấy thất vọng vì một người nào đó tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên đọc sách nhiều hơn để mở rộng trí thức tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ người sống sai với bạn trong lòng tự thấy thẹn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc xét cho cùng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 màu sắc cát tường, cam, tím nhạt. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. tử vi thứ hai, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi cho thấy, thiên ấn chiếu mệnh nên tuổi Sửu dù thông minh đến mấy thì cũng khó có thể thành công trong ngày này. Hôm nay đi làm, bạn cần phải mềm mỏng, thoáng tính hơn một chút, làm như vậy thì mọi người mới dám nở nụ cười với bạn, giữ thái độ kiêu ngạo, khó chịu thì không có gì hay ho cả đâu. May mắn là mặt tình cảm được tam hội chiếu cố, nên mọi mối quan hệ đều hài hòa, yên ổn. Bạn khéo ăn khéo nói nên ra ngoài hay được mọi người giúp đỡ, đi đâu cũng gặp được quý nhân. Chuyện tình cảm như tìm được niềm vui trước mắt, đôi bên mặn nồng như quay về vạch xuất phát hồi còn tán tỉnh. Đường tài lộc của người tuổi Sửu, ngay ngày đầu tuần lại không được tốt lắm, do thổ khắc thủy, Nhằm tránh việc bị hao tài tốn của, bạn nên hạn chế suy nghĩ cũng như tham gia vào những công việc mang tính chất tính toán, thống kê hay liên quan đến sổ sách. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cuộc sống đôi khi kém suôn sẻ là chuyện bình thường. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, trong thẻ không hết tiền, ban đêm không mất ngủ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa,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 tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi dần ngày thứ hai đầu tuần, được lục hợp, dần hợi tương trợ, nên công việc bắt được rắc rối. Bạn rộng lượng, thích giúp đỡ mọi người bằng năng lực của mình khi làm việc. Tuổi này làm những công việc tự do sẽ bớt được rắc rối tồn đọng từ trước trong hôm nay. Lại thêm, nhờ cục diện thủy sinh mộc, nên con giáp này được người ấy quan tâm nhiều hơn bằng những cử chỉ nhỏ nhặt mà ngọt ngào. Bạn nào độc thân sẽ luôn thu hút và gây thiện cảm nếu không quá cứng đầu, làm như thế sẽ mất đi vẻ dịu dàng và sự sẵn sàng lắng nghe. Chính tài trợ mệnh nên đường tài lộc khởi sắc, có dấu hiệu được tăng lương, tăng lượng khách hàng mua bán. Nếu muốn kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới, bạn nên bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, ngày đẹp để tiến hành các công việc quan trọng. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, cuộc sống là của bạn,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 Tử vi thứ hai, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Tuổi Mão ngày hôm nay được cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi nâng đỡ, nên kinh doanh rất có lộc lá, làm những công việc tự do thì đầu óc thoải mái, an nhàn. Bạn hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam cầu vinh nên được mọi người ủng hộ. Dù làm công việc gì thì cũng có lộc, không sợ xa cơ lỡ bước. Ngũ hành thủy sinh mộc, báo tin vui cho đường tình cảm, những bạn tuổi mão độc thân sẽ cởi mở hơn, nhưng hãy cẩn trọng trước sự cả tin của bản thân và những thay đổi nhanh chóng. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian say đắm mặn nồng, đặc biệt là vào buổi tối cuối tuần. Trong ngày do không có tài tinh chiếu, không khuyến khích tuổi này tham gia vào mấy trò đỏ đen, dù có gặp may mắn đến đâu cũng dễ hao tài. Bạn kiếm ra tiền, nhanh nhẹn, hào phóng nhưng dễ mất tiền vì quá chú trọng vẻ bề ngoài và danh tiếng của bản thân. Câu quyết cho các tuổi mão tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nỗi buồn không phải là những thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ nên cẩn trọng với những gì bạn nói ra hôm nay tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đôi khi không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim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 không có cố gắng trong công việc. Có thể là do tâm lý nghỉ ngơi ngày cuối tuần là chính, vì thế nên mọi rắc rối trong công việc hôm nay cứ nằm yên tại chỗ vì không được đả động đến. Trong ngày có thổ khắc thủy, dập tắt những hy vọng của tuổi thìn trong đường tình cảm. Có khá nhiều bất đồng trong chuyện tình cảm, hôn nhân hiện tại. Phụ nữ tuổi thìn hay vất vả vì chồng con, lớn tuổi rồi vẫn phải lo. Không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong ngày này, vận trình tài lộc không mấy sáng sủa, thu ít hơn chi, nên bạn phải cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng. Người ta cứ chê trách bạn keo kiệt nhưng nếu bạn không tàn tiện từng đồng thì lấy gì lo cho gia đình, lo cho bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Đừng ngưỡng mộ những người gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. May mắn là phần thưởng đi kèm của cố gắng. Tử vi tuổi mậu thìn,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 ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần này, công việc của người tuổi Tỵ không như ý do va vào cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ hợi tác động. Điềm báo sẽ có những vấn đề gây trở ngại xảy ra với tuổi Tỵ khi con giáp này tiến hành những việc quan trọng trong hôm nay. Hôm nay nên an phận thủ thường, đừng tham công tiếc việc. Ngũ hành thủy khắc hòa nên vận tình cảm kém may. Ngày hôm nay có người có ý đồ muốn làm hại bản mệnh, cách tốt nhất là nên tránh mặt và đừng đối đầu làm gì cho thêm mệt mỏi. Đừng nên nóng vội, một nửa tốt nhất sẽ xuất hiện vào lúc bạn không ngờ tới nhất mà. Vận trình tài lộc có chính quan chiếu, nên những bạn làm trước cao sẽ gặp nhiều may mắn, thi cử cũng có lộc. Các bạn có thêm tiền nhờ tài năng của mình chứ không ngửa tay xin ai một đồng. Tị tự hào với những đồng tiền mình tự làm ra. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, bạn cần phải mở rộng tầm mắt của mình ra một chút. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, đừng nên dựa dẫm bất cứ ai trong thời gian này. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, sự mạnh mẽ lớn lên từ những đau thương. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, bạn không cần quan tâm bất cứ chỉ trích của người nào cả. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, chỉ cần bản thân thấy thoải mái thì làm gì cũng được,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 Nay nếu ai vu oan cho bạn thì nên bật lại ngay để họ không thể ăn hiếp bạn. Thủy khắc hỏa, nên đường tình duyên của tuổi này cũng không ổn cho lắm, do tính cách lạnh nhạt, khô khan của bản mệnh không nhận được sự yêu thích của người khác phái. Bạn thấy mệt mỏi nên hay bày ra vẻ mặt lạnh lùng với người ngoài, dễ bị hiểu lầm là kiêu căng. Về mặt tài lộc, có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe. Nhiều bạn sẽ tốn tiền vì sức khỏe trong ngày này cảnh cáo bản mệnh không nên đưa ra những quyết định vội vàng, hấp tấp mà khiến tình hình tài chính rơi vào cảnh lao đao. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Trước khi ra đường hãy lưu ý dự báo thời tiết. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là đi về nhà. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Đừng cố định bợ một người lớn tuổi hơn bạn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 Tuy nhiên điểm trừ lớn nhất ở bạn là sự ích kỷ. Làm việc gì cũng nên dùng cái tâm của mình, người tuổi này hay bị cô lập vì sự lạnh lùng. Khi làm việc thì nên nghĩ thoáng một chút để bản thân được vui vẻ. Mặt sáng nhất trong ngày là đường tình cảm. Tuổi mùi được tam hợp nâng đỡ nên tình cảm thăng hoa. Bạn đón nhận tin vui từ gia đình khiến tâm trạng phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này bản mệnh có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công rất cao. Vận tài lộc vì thổ khắc thủy nên mùi phải cẩn trọng, đi ra ngoài nhớ bảo vệ tư trang thật kỹ, tránh mất mát. Nếu có điều kiện hãy gom tiền đi kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện bệnh tật và chữa trị. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, không nên lãng phí thời gian ngày cuối tuần. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, đừng để ý người khác nghĩ gì về mình. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa,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 của tuổi thân. Con giáp này có kiếp tài lâm vận nên luôn luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực nhưng vẫn chưa nhìn thấy cơ hội. Nhiều bạn còn thăm việc, ôm thêm việc về nhà làm nên gây thêm phiền não cho bản thân. Bù lại, chuyện tình cảm của tuổi thân trong ngày thứ hai đầu tuần nhờ kim sinh thủy nên vẫn hài hòa, tốt đẹp, nhất là tình cảm gia đình. Bản mệnh ra ngoài làm việc có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần về nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng, sạc pin đầy 100% nhưng cần đặc biệt lưu tâm mặt tài lộc do va vào tương hại. Khuyết điểm lớn nhất của con giáp này chính là tính sốc nổi, đôi khi bạn không nhận ra được nguy cơ sẽ đến với mình nên tin lời người xấu đầu tư, mua bán linh tinh rồi mắc phải sai lầm đáng tiếc, dẫn đến hao tiền, tốn của. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, hãy học cách mặc kệ, đừng so đo tính toán. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa,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 Tử vi thứ hai, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Hôm nay tuổi Dậu gặp tỷ Kiên nên dễ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp, đối tác hoặc nhân viên cấp dưới, dù là ngày đi làm đầu tiên của tuần mới. Nhiều việc rắc rối xảy ra khiến bạn trở tay không kịp. Nay nếu có thuận lợi trong công việc thì cũng bị tiểu nhân dòm ngó, xéo sắt. May mắn thay nhờ kim sinh thủy nên vận tình cảm không đến nỗi tệ. Bạn có tài ăn nói khéo léo, sống biết điều, có nhiều tài lẻ và biết vận dụng vào trong công việc, cuộc sống, nên dễ chiếm được cảm tình của mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Rất có thể thời gian tới con giáp này sẽ được cất nhắc vào vị trí mới, chuyển đổi ngành nghề hoặc được cử đi học nâng cao chuyên môn, kiến thức, nhờ đó mà lương tăng nhanh chóng. Nỗ lực rồi, thành công rồi, có tiếng nói rồi, mới có tư cách nói tới tiền bạc. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, bạn không phải quỵ lụy vào người khác. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, bạn không giỏi giang nhưng có quyền nỗ lực đến liều mạng. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, đừng lan man trong những so bì tầm thường, nhỏ hẹp. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, bạn không phải để tìm cách hơn thua với đời. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, học cách sống chung với dư luận xã hội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 đỏ. Quý nhân phù trợ, tỵ, sửu. Tử vi thứ hai, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Tuổi Tuất có chính ấn chiếu mệnh nên phải tích cực đổi mới tư duy, tìm kiếm sự hứng khởi trong công việc, trau dồi thêm kiến thức và bồi dưỡng khả năng. Nếu không thì bạn sẽ dễ bị thụt lùi, đặc biệt là những người đang có mục tiêu lớn. Thổ khắc thủy nên yêu đương phải cẩn thận, coi chừng bị lừa gạt, cắm sừng. Tuổi này sống thật thà quá nên hay bị người ta xem nhẹ tình cảm, bạn nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Bạn làm ăn được thì sẽ phải đối mặt với những lời đố kỵ, dèm pha không mấy dễ chịu từ những người luôn ganh ghét xung quanh. Nếu đó là lỗi sai của bạn, hãy thẳng thắn nhìn nhận, coi đó là cơ hội để mình thay đổi. Câu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Thời gian làm không ít người rời xa bạn,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 Mão. Tử vi thứ hai, ngày mùng 6 tháng 3 năm 2023 của tuổi Hợi. Nay tuổi Hợi có thương quan nên không mấy vui vẻ, công việc không tốt, thường xuyên phải bôn ba xa nhà, vất vả. Cuối tuần nhưng vẫn canh cánh nhiều nỗi lo cho công việc, không giây phút nào cảm thấy được vui vẻ. Ngũ hành hai hành thủy tương hòa nên đường tình cảm có phần may mắn hơn. Độc thân một chút cũng chẳng sao, còn hơn yêu phải một người khiến bản thân mệt mỏi. Tuy nhiên nếu yêu lâu bản mệnh có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Tiết kiệm là một thói quen tốt để bản mệnh đảm bảo cho cuộc sống trong tương lai của chính bản thân mình. Tuy nhiên đừng bỏ một khoản quá lớn so với thu nhập hàng tháng của mình. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Thức dậy vẫn khỏe mạnh đó là phước lành lớn nhất. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ,